thân vỏ thì căng đét luôn không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này nó là một chiếc xe bản đủ bản elegant cho nên là nó có rất nhiều các cái tính năng được tích hợp trên chiếc xe này hai túi khí cho hàng ghế phía trước phanh ABS la răng đúc gương uh, kính chỉnh điện đầy đủ hết quý vị nhá đặc biệt nữa là chiếc xe này chạy rất đầm và chắc chắn không một tiếng động luôn quý vị Xe rất là trường xe Ngồi à, cái khoang nội thất bên trong thì rất là rộng rãi luôn Sản xuất cuối năm 2003 nhưng mà cái form dáng tính đến thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy rằng là Nó vẫn giữ được cái dáng vẻ gì đó nó hiện đại, sang trọng quý vị Mazda cũng là một trong những cái dòng xe thần thánh Đấy. Có mặt rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi Và chất lượng đã được khẳng định rất nhiều năm và đã được người Việt chúng ta tin dùng và ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu gửi đến cho quý khách hàng đó chính là chiếc xe Mazda 626 sản xuất cuối năm 2003 bản full bản elegant bản cao cấp nhất của dòng Mazda 626 và với giá bán chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe máy một chút thôi 155 triệu đồng đã bao gồm rút hồ sơ nhưng chưa có phí vận chuyển toàn quốc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 Đấy, quý vị và các bạn có thể hoàn toàn có thể à, kiểm tra xe nếu không đúng thực tế không đúng với miêu tả không đúng với quảng cáo thì chúng ta hoàn toàn có thể trả lại xe và chúng tôi hoàn toàn 100% tiền cho quý khách hàng đấy là cái tiêu chí làm việc của chúng tôi và ngày hôm nay thì chúng tôi trân trọng và gửi đến cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm và quý vị và các bạn quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này và vừa rồi là một vòng quanh xe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 những cái hình ảnh thực tế chất của các cái sản phẩm của chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng chính vì vậy để đỡ mất thời gian cho quý khách ở xa Đấy, rất là mong quý khách chúng ta dành thời gian một cái thời lượng ờ, tương đối dài để theo dõi các sản phẩm của chúng tôi và có dài như vậy thì mới miêu tả hết được uh, các cái chi tiết của cái chiếc xe này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 và rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh quý vị nó rất là khớp khít so với hai cái đèn pha phía trước và cái mặt ga lăng phía trước cái đèn pha phía trước bên à, phụ đây quý vị đấy cũng còn khá trong với cái à, đèn pha này thì chúng ta về chỉ cần uh, cho ra thợ rửa lên một chút là nó sáng trưng luôn cái mặt ga lăng của nó đây chính giữa là cái biểu tượng Mazda một thương hiệu ô tô lớn của Nhật Bản một cái thương hiệu ô tô được người Việt tin dùng, bền bỉ và đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam. Đèn pha phía trước bên lái này quý vị cũng còn rất là trong luôn. Nó trong hơn so với cái đèn pha bên phụ, đèn pha bên phụ chúng ta chỉ cần rửa một chút thôi nó cũng trong như đèn pha bên lái này thôi. Đấy, kể cả đèn gầm. Chúng ta thấy. Và cái ba đờ sốc này cũng còn rất là khớp khít quý vị không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp mát ít nhiều ở đây quý vị nhá cái khoang à, lốp phía trước đây chúng ta thấy sáng choang luôn cái khoang của nó còn rất sáng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá và cái lốp của nó đây còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi phải năm rưỡi hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây vẫn là mặt la răng nguyên bản theo xe chưa bị phết phẩy sơn một chút nào quý vị không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu bản cao cấp nhất bản elegant quý vị đến cái keo phủ săn đây đấy chúng ta thấy quả ờ, cái hộp bu lê và cái phần phía dưới quả cánh cửa đây chúng ta thấy vẫn còn zin nguyên luôn quý vị cho tem vẫn là tem zin của nhà sản xuất luôn ờ, chúng ta tôi đang giới thiệu cho quý vị đấy là đến cái keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá chạy dọc theo xe luôn điều đó chứng tỏ là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 tôn của nó còn xanh lét như mới như vừa mới ở trong hãng ra luôn quý vị nhá đấy những cái sản phẩm này thì chúng ta thấy rằng là à, những cái năm 2003 thì chủ yếu người ta nhập khẩu về lắp ráp thôi chứ còn chưa có thêm các cái trang bị của nội vào đây quý vị nhá tiếp theo là cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị ấy chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và cái khoang lốp này vẫn còn sáng trưng luôn keo phủ sần của nhà sản xuất đây Chúng ta thấy rằng vẫn còn dày bịch luôn và cái lốp này cũng còn tương đối dày Với cái lốp này chúng ta đi năm rưỡi hai năm nữa mình nghĩ đến việc phải thay lốp Và đây là cái mặt la răng của nó đây Phanh ABS quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu Đây và cái keo phủ sần của nó đây Tem zin của nhà sản xuất đây Cái keo phủ sần của cái hộp bu lê và phần dưới của cánh cửa đây Đấy chúng ta thấy không vẫn còn zin đét luôn quý vị hiếm có chiếc xe nào được giữ nguyên bản như chiếc xe này luôn đây và cái gót khoang lốp đây quý vị phía sau đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá không bị cắt vá gì đâu và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải năm rưỡi hai năm nữa và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy. đèn hậu phía sau đây cũng vẫn là đèn zin theo xe đây cũng còn sáng trưng luôn tên tư nhân chính chủ luôn bao rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa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 và lắp ráp thôi chúng ta chưa có cái phần trăm nội địa vào đây cho nên chạy tính đến thời điểm hôm nay rất là chắc chắn ngồi trong xe không có một tiếng động luôn quý vị Đấy, và điều đặc biệt nữa là cái khoang nội thất bên trong của nó thì rộng rãi và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này chúng ta thấy là bản elegant bản cao cấp nhất đã được bọc vân gỗ này hai túi khí cho hàng ghế phía trước vô lăng bốn chấu hai túi khí cho hàng ghế phía trước nhé đây chúng ta nhìn thấy cái vô lăng của nó còn khá đẹp luôn không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhá ghế vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất quý vị nhá chúng ta thấy ghế vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất được may khá cầu kỳ và chất liệu da của nó rất là dày và với cái da may cái bộ ghế này thì nó tạo cho cái nội thất bên trong của chiếc xe này nó sang trọng quý vị nhá đây các cái chốt cửa đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cửa lên mỏ lên, ta thấy chốt cửa đây bật lên xuống đây nó cũng còn sáng luôn và đây chúng ta thấy là cái táp bi cửa phía trước bên phụ đây quý vị chúng ta thấy là cái mặt phía trên của nó đây Đấy, chúng ta thấy vẫn còn sần và tươi sáng như mới luôn quý vị kể cả là các cái phím bấm lên xuống kính đây các cái phần tay cửa đây cái phần nhựa phía dưới đây quý vị keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân quý vị nhá keo chỉ có cánh trước bên các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cứ lên mà lết kể cả phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục tắp lô tắp đi thì tươi chúng ta thấy cái nhựa của nó còn tươi như mới luôn hai túi khí cho hàng ghế phía trước tôi quay cận cảnh đây chúng ta thấy là cái cánh cửa của nó nó còn trong còn căng như thế này không một vết gợn luôn quý vị nhá đây là hàng ghế thứ hai vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất Được may rất là cầu kỳ Nó là bản cao cấp cho nên là Ghế là ghế da xịn quý vị Đấy. Trần của nó đây quý vị Đấy, Chúng ta thấy còn sáng trưng như mới luôn Không bị sờn xù một chút nào Đấy, Chúng ta thấy Đây keo chỉ của cánh sau đây Chúng ta thấy Kể cả phần phía dưới này đây Cái táp đi cửa của nó đây Cái phần nhựa phía trên đây quý vị Nó đang chỉ tay đây Cũng còn sần tươi sáng luôn chỉ với 155 triệu đồng các cái chốt cửa đây chúng ta đã sử dụng chiếc xe này rồi đã bao gồm cả rút hồ sơ rồi quý vị chỉ nhìn hơn một chiếc xe SH thôi chiếc xe SH giờ đã 120 triệu rồi mà chúng ta chỉ thêm mấy chục triệu nữa chúng ta mua được chiếc xe này đi cả gia đình rồi và đặc biệt nữa là chiếc xe này đi cam kết với khách cực sướng nha quý vị nhá đây chúng ta thấy là hàng ghế thứ nhất đây cái tắp bị cửa lái đây quý vị cái phần nhựa phía trên đây ta thấy là nó còn sần còn tươi còn sáng như thế này các con phím lên xuống kính đây đấy cái phần nhựa phía dưới đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị không mất một phân quý vị nhá kể cả là cái phần phía dưới này đây không một vết mọt mục quý vị đấy là giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng rồi bây giờ tôi quay đến cái cốp sau cái cánh cửa sau bên lái trước đây hàng ghế thứ hai đây cũng còn khá sáng và vẫn là da xịn của nhà sản xuất đây cái phần nhựa phía trên đây chúng ta thấy à, kể cả là đắp bị cửa đây keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị kể cả phần nhìn phía dưới keo chỉ phía dưới đây chúng ta thấy cũng không mất một phân nào bây giờ là đến cái cốp sau đến cái nỉ của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá nỉ của nó đây cũng còn sáng trưng luôn đấy chúng ta thấy sáng trưng chưa quay được chỗ nào chúng tôi dở hết cho quý khách hàng xem luôn nỉ ở phía sau đây cũng vẫn còn luôn keo chỉ của cái cabo phía sau đây quý vị các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe đây các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe đây các lỗ bấm đây quý vị còn tròn xoe keo chỉ thì đương nhiên là không mất rồi keo chỉ của nó đây keo chỉ này mất không bao giờ làm lại được quý vị nhá hai bên hông của nó đây quý vị đinh tán của nhà sản xuất đây nơi tôi đang chỉ tay này vẫn còn zin đét luôn máng nước đây à, đinh tán của cái phía bên phụ đây quý vị vẫn còn zin luôn nơi tôi đang chỉ tay đây quý vị rất là đẹp và bây giờ xin phép cái khách hàng tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ động cơ và đây tắp bi của nó này đẹp như này chúng ta nhìn thấy cái cần số này chúng ta biết luôn đi ít đi nhiều chúng ta biết luôn quý vị nhé các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn cái tắp đi cửa đây rất là sáng luôn quý vị thôi tắp đi cửa của nó đây quốc quốc tế đấy máy đang nổ đây quý vị ta cho biết Ờ, dịch Covid-19 đã Đấy. và đồng hồ tua máy của nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 cho đến 900 vòng một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhé và không có một đèn báo lỗi nào trên chiếc xe này luôn Đấy, chúng ta thấy là cái mặt vô lăng của nó đây cũng còn sần sù và rất là đẹp luôn bên trong có tích hợp túi khí luôn cái táp bị cửa đây lái đây quý vị Đấy, bây giờ đi vào cái phần động cơ Máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực êm luôn Đây, máy đang nổ đây, máy nổ cực êm Máy này chúng tôi chưa rửa đâu quý vị nhá Rửa sáng trưng luôn Không có dấu hiệu gì của sự rung giật Và máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Đây cái răng của nó đây, tem của nhà sản xuất đây Các lỗ bấm này quý vị vẫn còn tròn xoe luôn Quý vị nhá, tem của nhà sản xuất Đây, các lỗ bấm này cũng còn tròn xoe đinh tán đây Đấy, các lỗ bấm đây chọn xe luôn quý vị nhá keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phân nào đâu đây các lỗ đây chúng ta thấy vẫn còn tròn xe luôn quý vị đấy đây tinh tán của nó đây đấy hàng tinh tán của nó đây đâm cái làm mất tinh tán này có thể làm lại được đây các lỗ của nó đây tròn xe đây quý vị đấy điều đó chứng tỏ là không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng nha quý vị nhá và máy thì đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn cũng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn đấy là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần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 Đó bây giờ là một chút nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây. Đây chúng ta thấy mặt tăm lô của nó đẹp như thế này cơ mà sáng trưng như mới. Hàng ghế thứ nhất đây rất là căng, không có dấu hiệu gì của sách, sự rách vá đâu quý vị nhá. Và còn rất là đẹp luôn. Cái táp bi cửa đây. Đấy keo chỉ đây quý vị. rất đẹp. Đây hàng ghế thứ hai đây. May rất là cầu kỳ, không có dấu hiệu gì của sự rách vá. Trần của nó đây còn rất là sáng. Đây, Đấy, cái tắp đi cửa phía sau Đây, keo chỉ đây Rất là cầu kỳ, rất là cẩn thận cho quý khách hàng rồi Và quý vị và các bạn quan tâm thì hãy nhanh tay gọi điện cho tôi Theo số điện thoại là 0975 686 232 Và đây, đấy, chúng ta đấy Hàng ghế thứ nhất đây tắp cái cửa bên lái đây quý vị đấy rất là sáng luôn keo chỉ đây